Khi nói đến các chủng người da màu trên thế giới, chúng ta sẽ nhớ ngay đến người da trắng, da vàng, da đỏ và người da đen. Vậy đã bao giờ bạn nghe nói đến người có làn da màu xanh da trời chưa? Nói đến đây có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ ngay đến các tộc nhân chủng người Navi trong bộ phim viễn tưởng Avatar của đạo diễn kỳ cựu James Cameron, nơi bọn họ dùng kết nối tâm linh để cưỡi rồng và bắn cung tên hạ được máy bay trực thăng. Nhưng không, chúng tôi đang nói đến chủng người với làn da xanh thực sự tồn tại trên trái đất. Nhiều ghi chép lịch sử cho thấy người ta đã tìm được những người da xanh này từ thế kỷ 19 tại khu vực mà ngày nay thuộc Hoa Kỳ. Gia đình da xanh Martin Forget. Quay về mốc thời gian khoảng năm 1820 tại tiểu bang Kentucky, Dư luận lúc này xôn xao bàn tán về một hiện tượng chưa từng có. Một gia đình có những người có màu da, màu xanh da trời. Ông Martin Fogat, một người nhập cư gốc Pháp đến lập nghiệp tại khu đồi Chapel Red và lập gia đình với bà Elizabeth Smith. Họ có bảy người con, trong đó bốn người có nước da màu của bầu trời. Những đứa trẻ luật nhân nhà Fogat đều phát triển hoàn toàn bình thường về trí tuệ và sức khỏe hầu như không mắc bệnh tật gì. Sau này họ cũng lập gia đình, sinh con cái và sống khá thọ từ 80 đến 90 tuổi. Các nhà nghiên cứu thời đó dự đoán rằng hiện tượng người xanh có thể liên quan đến bệnh tim mạch hoặc rối loạn máu, nhưng không ai chỉ rõ được và giống như đấng tạo hóa đang tiếp tục đưa ra lời thách đố cho các nhà khoa học thời bấy giờ khi câu chuyện của gia tộc vua Gác lại tiếp nối vào năm 1975 với một đứa trẻ da xanh có tên Benjamin Stacy, Benzi ra đời, khiến các y tá và bác sĩ lúc đó đã rất sốc và bối rối. Benzi không có màu đỏ sẫm như hầu hết các em bé sơ sinh khác, mà thay vào đó cậu bé này có làn da màu xanh đậm. Ban đầu, các bác sĩ cảm thấy rất lo lắng về màu da kỳ lạ bất thường này bởi vậy, họ đã gọi xe cấp cứu để đưa Pansy từ bệnh viện địa phương đến trung tâm y tế đại học Kentucky, cách đó 187 km. Sau hai ngày kiểm tra, các bác sĩ không thể giải thích được lý do vì sao da của Pansy lại có màu xanh. Sau đó, bà nội của Pansy lên tiếng và gỡ rối khi kể cho mọi người câu chuyện về gia tộc Fugate ở vùng Troublesome Creek, Kentucky. Lúc này, cha của Bensi, Anvar Stasi, cũng nói với các bác sĩ Bà nội của cha tôi là Luna, là một người con của gia tộc Fugat, có làn da màu xanh. Chúng tôi chính là hậu duệ đời thứ sáu. Có thể nói Bensi là đứa con mới nhất của gia tộc Fugat, một gia đình có làn da xanh đến từ Kentucky, Hoa Kỳ. Họ đã sống ở dãy núi Appalachia của Kentucky trong suốt 200 năm qua. Điều này đã làm dấy lên sóng tò mò trong dân chúng, đủ các loại giải thuyết đã được đặt ra để giải thích cho làn da xanh kỳ quái kia của đứa trẻ. Thậm chí có người còn liên tưởng đến điềm báo tâm linh hay nghi ngờ nguồn gốc ngoài hành tinh của dòng họ Foget. Giới y khoa đi tìm câu trả lời Vào những năm 1960, Madison K. White một nhà huyết học trẻ thuộc Học viện Kentucky đã quyết định đi tìm lời giải cho hiện tượng hiếm có này. Ông đã tới khu vực Troublesome Creek để lật lại hồ sơ và kết nối những câu chuyện về dòng họ người xanh. Kay đã nhận được sự giúp đỡ rất tận tình của một nữ y tá có tên là Ruben Durest. Người nhiều năm trực tiếp theo dõi luật nhân, bà đã vô tình phát hiện ra một phụ nữ xanh sống ở khu vực và thuyết phục người này đến cơ sở y tế để làm các xét nghiệm phục vụ việc nghiên cứu. Kay Kaywai đã gặp được người phụ nữ đó, một người trong dòng họ của Foget. Ông phát hiện ra một điều thú vị, bà ta không hề mắc bệnh về tim mạch và rối loạn phổi như nhiều người đã nhận định. Sau khi đã loại bỏ sự liên quan giữa bệnh tim mạch phổi đối với màu da của người này, Kewai quyết định tập trung theo hướng rối loạn di truyền về máu. Ông bắt đầu cuộc tìm kiếm bằng cách xây dựng lại gia phả của dòng họ Foget và phát hiện đời thứ sáu của dòng họ Foget có tới 13 người da xanh. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy lượng methemoglobin cao là nguyên nhân tạo nên màu xanh cho da vì methemoglobin có màu xanh – Hồng cầu là tế bào chứa nhiều oxy nên cấu trúc của nó thường xuyên có nguy cơ bị oxy hóa và rất nhạy cảm với các quá trình oxy hóa. Do đó, hồng cầu rất dễ bị hủy hoại. Để tránh hiện tượng này, hồng cầu thường xuyên có quá trình tạo thành methemoglobin, đồng thời cũng thường xuyên khử methemoglobin thành hemoglobin Điều này bảo đảm cho lượng methemoglobin máu ngoại vi luôn ở mức thấp. Một ngày thường có khoảng 3% lượng hemoglobin tự oxy hóa thành methemoglobin, nhưng nồng độ methemoglobin trong máu chỉ dưới 1%. Khê Quai cho rằng, ở người xanh, sự rối loạn chuyển hóa này tạo ra tỷ lệ methemoglobin không bình thường. Khê Quai đã sử dụng phương pháp khác để điều chỉnh lại chuyển hóa methemoglobin – Ông đã tiêm Maryland vào ven của một người xanh có tên là Patrick. Điều kỳ lạ đã xảy ra. Chỉ sau vài phút, nước da màu xanh da trời của Patrick đã trở lại hồng hào như thường. 13 người tương tự của dùm họ Fugate đã được uống viên nhộng Methylene và sau một thời gian, da của họ đã đổi màu. Bí ẩn về người xanh da trời đã được nhà huyết học khi quay khám phá là do số loạn chuyển hóa methemoglobin và hemoglobin trong máu. Đây là một rối loạn có tính di truyền. Những người mắc chứng này hoàn toàn bình thường. Bà Luna Pasi, mẹ của cô bé Pansy kể trên, thuộc đời thứ năm của dòng họ Foget. Bà sống tới năm 84 tuổi và sinh được 13 người con có nước da màu xanh, trong đó người xanh cuối cùng là cô bé Pansy. Câu chuyện về những người xanh da trời từng được đưa lên sâu truyền hình đắt khách về những điều kỳ lạ của con người. Bí ẩn về dòng họ Phuket có nước da màu xanh da trời đã khép lại sau hơn một thế kỷ tồn tại. Những người da xanh không còn xuất hiện trong thời gian qua, điều đó không đồng nghĩa với việc các gen gây chứng da xanh đã bị biến mất hoàn toàn. Có thể các loại gen lặng này vẫn lẫn trốn trong cơ thể vài người và rình rập cơ hội để trở lại. phát hiện người da xanh lá cây. Không những phát hiện người xanh da trời mà trong lịch sử người ta còn ghi nhận hai trường hợp người da xanh lá cây xuất hiện ở châu Âu. Trong cuốn Jonicum Alicanum biên niên sử nước Anh của Brown, vùng Cargasol và cuốn Historia Regum Anglicarum, lịch sử các vụ việc nước Anh của nhà sư học William vùng Nerbrot có một câu chuyện ấn tượng miêu tả một sự kiện xảy ra tại làng Wolif ở hạt Server tại một thời điểm nào đó vào thế kỷ 12. Tác giả Cogesso kể rằng ông thường được nghe kể câu chuyện này từ Decon, một người trong cuộc, trong khi nhà sư học William chia sẻ ông tin câu chuyện này do có rất nhiều nhân chứng đáng tin. Vào thế kỷ 12, các nông dân thường đào các hố sâu gọi là quá biệt để bẫy các con sói liều lĩnh thường lén vào làng để bắt trộm vật nuôi và cả trẻ em. Chuyện kế rằng vào vụ mùa thu hoạch nọ, các nông dân bất ngờ phát hiện hai đứa trẻ bí ẩn, một nam một nữ, bị mắc kẹt trong một cái hố. Chúng nói một thứ ngôn ngữ khó hiểu, mặc trang phục kỳ lạ, không ăn không uống và đặc biệt là sở hữu một làn da màu xanh lục kỳ quái. Các nhân chứng cho biết có vẻ chúng không đến từ thế giới này. Hai đứa trẻ sau đó được dẫn về nhà của một địa chủ ở địa phương ngài Richard de Con cảm thấy lạ lẫm và cách biệt với thế giới xung quanh. Chúng rất buồn và khóc trong nhiều ngày. Chúng từ chối ăn hay uống bất cứ thứ gì được mang tới, nhưng trông có vẻ đói. Chỉ khi ai đó mang đến món đậu tươi còn nguyên cuốn, thì cả hai ăn lấy ăn để. Chúng chỉ sống bằng những hạt đậu trong nhiều tháng trời. Về sau, chúng bắt đầu biết ăn bánh mì. Thời gian trôi qua, sức khỏe cậu bé ngày càng trở nên suy nhược – và sau đó qua đời. Cô bé dường như thích nghi tốt hơn với môi trường chung quanh. Cô mất dần làn da màu xanh và trở nên khỏe mạnh. Cô học tiếng Anh để giao tiếp với xã hội. Sau này, cô thậm chí còn cưới một người đàn ông địa phương. Một người hỏi cô về quá khứ của mình và nơi cô đến, nhưng mọi thứ cô nói chỉ càng làm danh tính của cô thêm phần bí ẩn Cô cho biết cô và em trai đến từ một vùng đất không có ánh sáng mặt trời như trái đất, nơi cô sống được chiếu sáng bởi một loại ánh sáng như phát ra từ tinh thể. Tất cả cư dân ở đây đều có làn da màu xanh lá. Cô không chắc quê nhà cô nằm ở đâu, tuy vậy cô nhớ rằng có một vùng đất phát quang khác ngăn cách với thế giới của cô bởi một con sông dài rộng cô gái trẻ nói cô và em trai đang chăn gia súc phụ gia thì bầy gia súc đi vào một hang động họ đi theo chúng vào hang và nghe thấy tiếng chuông bên trong họ lang thang trong bóng tối một thời gian dài cho đến khi tiến đến miệng hang và bất chợt bị chói lóa mắt bởi luồng ánh sáng cực đại ánh sáng mặt trời và mức nhiệt độ không khí bất thường khiến họ mệt mỏi nên phải dừng chân nghỉ một lúc sau đó họ nghe thấy giọng nói bắt gặp một nhóm người lạ hoắc nên đã cố gắng chạy trốn và rơi xuống hố. Rất nhiều lời giải thích đã được đưa ra cho danh tính bí ẩn của hai đứa trẻ. Nhiều người tin rằng bọn trẻ đã đến từ thế giới dưới lòng đất hoặc một chiều không gian khác. Các mô tả về tiếng chuông mà cô gái nghe được tương tự như âm thanh được nhiều nhân chứng kể lại khi họ đi xuyên qua các cánh cổng không gian. Các mô tả về ánh sáng chiếu rọi thế giới của cô gái tương tự như thứ ánh sáng lạnh phát ra từ các tinh thể thạch anh, vốn là một công nghệ đã thất truyền của người Atlantic. Bạn nghĩ sao về những người có làn da xanh? Bạn có tin về sự tồn tại của người ngoài hành tinh, nền văn minh dưới lòng đất hay dịch chuyển xuyên không gian không? Hãy để lại nhận định của bạn bên dưới nhé!